Thiên thủ, thiên nhãn, quán thế âm, hình tượng có nhiều loại. Trong đó có loại 42 tay. Mỗi tay cầm một vật báu thể hiện cho một phép tu. Thiên quang nhãn quán tự tại Bồ Tát, bí mật pháp chân ngôn. Như ý thủ là cánh tay cầm ngọc như ý. Tu tập theo phép này, chủ sự giàu có, thần chú tiếng Hán là úm, vạt nhặt ra, đạt ma, chấn đa, mani nhập vạt ra, vạt ra nê, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om, Vajra, Dharma, Sinta, Mani, Jawala, Varade, Swaha. Om. Vajra, Dharma, Sinta, Mani, Jawala, Varade, Swaha. Quyến sách thổ là cánh tay cầm sợi dây. Có nhiều việc không yên ổn. Tu theo pháp này là cầu sự yên ổn. Thần chú tiếng Hán là Úm, Vạt Nhật Ra Đạt Ma, Bát Na Ma, Bá Xả, Hồng, Địa Sát Sa. Tát võng ma hàm Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Padma Pasa Ham Adhishta Swamim Swaha Om Vajra Dharma Padma Pasa Ham Adhishta Swamim Swaha Bảo bát thủ là cánh tay cầm cái bát quý. Tu hành theo phép này làm cho không có bệnh trong bụng. Thần chú tiếng Hán là ốm, vạt nhật ra, đạt ma, a onara, thâu lam, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là om vajra, dharma, a, udara, sulam. Swaha, Om Vajra Dharma, A उदारा Sulam, Swaha. bảo kiếm thủ là cánh tay cầm cây kiếm báu tu tập theo pháp này nhằm hàng phục ma mị quỷ thần thần chú tiếng hán ốm vạt nhật ra đạt ma kiệt nga tát vạt nghiệt ra ha Tát bà cha Sa vạt hạ Tiếng phạn là Om Vajra Dharma Kharga Sarva Graha Svat Swaha Om Vajra Dharma Khadga Sarva Graha Svat Swaha Bạt chiết ra thủ là cánh tay cầm kim cương cỏ. Tu tập thuyết pháp này nhằm hàng phục thiên ma thần. Thần chú tiếng Hán là úm, hột rị, vạt nhật ra, bà ni, marabara, ma lật đà na dạ, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Tri Vajrapani Mara. Pra. Mrdanje. Swaha. Om. Tri. Vajrapani. Mara. Pra. Mrdanje. Swaha. Kim cương trở thủ là cánh tay cầm chùy kim cương. Tu tập theo phép này nhằm phá kẻ địch, oán thủ ta. Thần chú tiếng há là úm hột rị, Vạt Nhật Ra, Bá Ninh, Tát Vạt, Thiết Đốt Rô, Sa Phá Gia Dã, Sa Phạt Hạ. Tiếng Phạn là Om Tri Vajrapani Sarva Satru Svdaya Swaha Om Tri Vajrapani Sarva Satru Svdaya Swaha Vô ý thủ là cánh tay kết ấn vô ý. Tu tập theo phép này nhằm rời bỏ sự sợ hãi. Thần chú tiếng Hán là Úm Vạt nhật ra Đạt ma Tát và tha Nhĩ na nhĩ na Bội giã dạ nãng sa na Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra धर्म सर्वदा जीना जीना भय नासना स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्वदा जीना जीना भय नासना स्वाहा Nhật tinh mani thổ là cánh tay cầm ngọc nhật tinh tu tập theo pháp này làm cho mắt sáng ra thần chú tiếng há là ốm vạt nhặt ra đạt ma a địch địa ra nhập vạt la ni trước khất xô sa vạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma aditya jvelani kaksu swaha ओम वज्र धर्म आदित्य ज्वलानी टैक्सु स्वाहा Nguyệt tinh mani thủ là cánh tay cầm ngọc nguyệt tinh. Tu tập theo pháp này nhằm loại bỏ sự buồn bực. Thần chú tiếng Hán là úm, vạt nhật ra đạt ma, chiến đà na tát vạt, na hạ, ba ra xả nhĩ, sa vạt hạ, tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Kendra Sarva Down Pra Samani Swaha Om Vajra Dharma Kendra Sarva Down Pra Samani Swaha Bảo cung thủ là cánh tay cầm cái cung báu Tu tập theo phép này nhằm thăng quan tiến chức. Thần chú tiếng Hán là úm và nhật ra đạt ma khiến cha đà nỗ sa a ba ra để ha đa ra tam ma địa sa phạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma kanda dhanusa apritihadaya Samadhi. Swaha. Om. Vajra. Dharma. Kanda. Dharnusa. Apritihadaya. Samadhi. Swaha. Bảo tiễn thủ là cánh tay cầm mũi tên báu. Tu tập theo phép này nhằm sớm gặp được bạn tốt. Thần chú tiếng Hán là úm, vạt nhật ra, đạt ma, Radhatna, kiếm nỗ, mạn thù, Tát Bà, Duệ Ế Duệ Hí, Ranga Ranga Savat Hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Ratna Kanda Minju Sattva Iyahi Raga Raga Swaha ओम वज्र धर्म रत्न तांडव मंजू सात्व इलयही राग राग स्वाहा Dương chi thủ là cánh tay cầm cành dương liễu. Tu tập theo pháp này nhằm loại bỏ mọi bệnh tật trên mình mẩy. Thần chú tiếng Hán là úm, vạt nhật ra đạt ma, bệ sát nhĩ ra, ra nhạ ra ra phạt hạ tiếng phạn là Om Vajra Dharma Vasaja Rijaya Swaha Om Vajra Dharma Vasaja Rijaya Swaha Bạch phát Thủ là cánh tay còng phát trần Tu tập phép này nhằm cởi bỏ mọi chứng nạn. Thần chú tiếng Hán là Úm, Vạt Nhật Ra, Đạt Ma, Thú Ca Ra, Vạt La, Nhĩ Giã Chế Nãng, Tát Vạt, ma ra Sa ra Vĩ Mục Khất Đẻ, Sa Vạt Hạ. Tiếng Phạn là Om, Vajra, Dharma, Shikra. valeur, viajana, server, mara, sanya, why, mukti, स्वाहा ओम वज्र धर्म शुक्र वाल व्यजाना सर्व मारा सान्य वाय मुक्ति स्वाहा บ่าวเบ่งโท là tay cầm cái lọ quý. Tu tập phép này nhằm đạt được hết thảy điều lành. Thần chú tiếng Hán là Úm và nhật ra đạt ma Ma hạ muội đát rị Võng bà vạt Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Maha Machi Ud Bava. Swaha. Om. Vajra. Dharma. Maha. Matri. Ud. Bava. Swaha. Bảng bài thổ là tay cầm bảng bài. Tu tập phép này nhằm xua đuổi hết thảy thú dữ. Thần chú tiếng Hán là Úm và nhật ra đạt ma tát vạt Một rị thủy chỉ ca Tát bà, Nãng Câu La, Tứ Dựng Hạ, Vĩ Giã Già Ra, Rị Khất xa, Đá Ra Khất xa, Già Mạt Ra, Nhĩ Vĩ Bệ, Hồng Phát Ra, Sa Vạt Hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Sarva Varsika Sarpa Nekula Sin, Viagra, Axa, Tariksa, Camera, Jivibhi, Hum, Fat, Swaha, Om, Vajra, Dharma, Sarva, Varsika, Sarpa, Nekula, Sin, Viagra, Axa, Tariksa, Camera, Jivibhi, Hum, Fat, Swaha Phủ Việt Thủ là tay cầm cây búa. Tu tập phép này nhằm tránh tai vạ do vua quan gây ra. Thần chú tiếng Hán là Úm, Vạt Nhật Ra Đạt Ma, Bả Ra Thú, Ra Nhạ Bà Ra, Vĩ Mục Khất Đẻ, Sa Vạt Hạ. Tiếng phạ là Ôm. Vajra, Dharma, परसु Raja, भय व मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म परसु राजा भय व मुक्ति स्वाहा Ngọc hoàn thủ là tay cầm cái vòng ngọc. Tu tập phép này nhằm tìm được người làm hoặc người đại diện. Thần chú tiếng Hán là Úm Vạt nhật ra đạt ma Vĩ sái dã Lạp đà Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Vasaya Labdha Swaha Om Vajra Dharma Vasaya Labdha, Swaha. Bạch Liên Hoa Thủ là tay cầm bông hoa sen trắng. Tu tập phép này nhằm làm nên công đức. Thần chú tiếng Hán là ốm và nhật ra đạt ma, sam bà phệ, bát na ma, ma lý ni, sa vạt hạ. Tiếng phạn là ôm. वज्र धर्म संभावे पद्मा मालिनी स्वाहा ओम वज्र धर्म संभावे पद्मा मालिनी स्वाहा Thanh liên hoa thủ là tay cầm bông sen màu xanh. Tu tập phép này nhằm vãng sinh thập phương tịnh độ. Thần chú tiếng Hán là Ốm Vạt ra đạt ma Ni la Bát nạp ma ọt nghiệt đá Bọt đà Vĩ sái doanh Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Nil Padma Ujjata Buddha Vasayam स्वाहा ओम वज्र धर्म नील पद्मा उज्जाटा बुद्धा वसायम स्वाहा Bảo kính thủ là tay cầm cái kính báu. Tu tập phép này nhằm cầu được sáng suốt. Thần chủ tướng Hán là Úm và nhật ra đạt ma, tát vạt, tất địa, Mai Ha chỉ nhương nặng, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Sarva Siddhi Maha Janana Swaha Om Vajra Dharma Sarva Siddhi Mahajanana Swaha Tử Liên Hoa Thủ là cánh tay cầm bông hoa sen tím. Tu tập phép này nhằm muốn gặp hết thảy Như Lai. Thần chú tướng Hán là úm và nhật ra đạt ma, nhũ mạo la sa, bát nạp ma, tát vạt, bột đà, chỉ nhương nặng, sa khất xô bì ra, sa vạt hạ. Tiếng phạn là ồm. वज्र धर्म नीलोलिक्स पद्मा सर्व बुद्धा जनना कैक्सुरभ्य स्वाहा ओम वज्र धर्म नीलोलिक्स पद्मा सर्व बुद्धा जनना कैक्सुरभ्य स्वाहा बाओ खेल थो là tay cầm cái âu báu. Tu tập phép này nhằm muốn thấy các thứ cất giấu ở trong lòng đất. Thần chú tiếng Hán là Úm và nhật ra đạt ma trước cụ số già trá ra abara để ha đá ra sa vạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma kakshu Gataya. Apratihataya. Swaha. Om. Vajra. Dharma. Kakshu. Gataya. Apratihataya. Swaha. Ngũ sắc vân thổ là trên tay có mấy ngũ sắc, tức là tường vân. Tu tập phép này nhằm luyện thành phép tiên. Thần chú tiếng Hán là ốm và nhập ra đạt ma, bán giả lộ bà, minh giả tất đà, vĩ địa giã đà ra nam, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là ôm Vajra, Dharma, Tanka, Rupa, Mekha, Siddha, Vidyadharanam. स्वाहा ओम वज्र धर्म तांक रूप मेघ सिद्ध विद्याधरणम स्वाहा Quân trì bình thủ, tức là tay cầm cái ấm. Tu tập phép này nhằm sinh ra ở Phạm Thiên. Thần chú tiếng Hán là Úm và nhật ra đạt ma, sa vạt sa vạt, một Rahamani để bà sa vạt hạ tiếng phạn là Om Vajra Dharma Sava Sava Brahmani Deva Swaha Om Vajra Dharma Sava Sava Brahmani Deva Swaha Hồng Liên Hoa Thủ là tay cầm bông sen màu hồng. Tu tập phép này nhằm vãng sinh ở các cung trời. Thần chú tiếng Hán là Úm Vạn nhật ra đạt ma Củ tố tát bà Bát nạp ma tát vạt Đề bà ọt nghiệt ra sa vạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma Kusumbha, Padma, Sarva, Deva, Ujjata, Swaha, Om, Vajra, Dharma, Kusumbha Padma, Sarva, Deva, Ujjata, Swaha. Bảo kích thủ là tay cầm cây kích báu. Tu tập phép này nhằm bắt giữ hết thảy nghịch tặc. Thần chú tiếng Hán là Úm Và nhặt ra Đạt Ma A Vĩ Xả Chủ Ra Bà Ra Sa Vạt Hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Avisa Kara Bhav Ham Fat Swaha Om Vajra, Dharma, Avisa, Korabhaya, Amfat, Swaha. Sở châu thủ là cánh tay cầm tràng hạt. Tu tập phép này nhằm được chư Phật thập phương đến dạy dỗ. Thần chú tiếng Hán là úm, vạt nhật ra đạt ma, tát vạt, đát tha đa, nhập vạt ra, bố nhạ, mẫu nại ra, hàm Sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Sarva Tathagata jivala Bhuja Mudra Mam Swaha Om Vajra Dharma Sarva Tathagata jivala Bhuja Mudra Mam Swaha Bảo loa thủ là cánh tay cầm vỏ ốc báu. Tu tập phép này nhằm hô triệu hết thảy thiện thần xin giúp đỡ. Thần chú tiếng Hán là úm, và nhặt ra đạt ma, ma đạt ma ngặt rị, ám, tát vạt, đề bà, nặng nga, nghiệt khất xoa, duệ e, duệ hy, ra khất xoa, ra khất xoa, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Maha Dharmakra Am Sarva Deva Naga Yaksa I Ehi Raksha Raksha Mam Swaha Om Vajra Dharma Mahadharmakra, Am, Sarva, Deva, Naga, Yaksa, Aihi, Raksha, Raksha, Mam, Swaha. Độc lâu bảo trượng thủ là cánh tay cầm bảo trượng đầu lâu. Tu tập phép này nhằm sai khiến hết thảy quỷ thần. Thần chú tiếng Hán là Úm, Vạt Ra Đạt Ma, Nỗ Sử Dã, Ma Tát Tháp Ca. Đà ra Tát vạt nghiệt ra ha A phệ xả Sa vạt hạ Tiếng phạn là Om Vajra Dharma Minusya Mystika Dhara Sarva Greh Avesa Swaha Om Vajra Dharma Minusya Mystika Dhara Sarva, gre Avesa, Swaha. Bảo đặc thủ là cánh tay cầm cái chuông báu. Tu tập phép này nhằm học hành thành công âm thanh màu nhiệm của tiếng phạm. Thần chú tiếng Hán là úm, vạt nhật ra đạt ma, phệ xả, học, tất đà, một ra ha ma ngật rị, a khốt sa, sa vạt hạ, tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Visa Ho Siddha Brahmikra Aksara Swaha Om Vajra Dharma Visa Ho Siddha Brahmikra Aksara Swaha Bảo ấn thủ là cánh tay cầm con dấu Tu tập phép này nhằm đạt được khả năng khéo nói diễn thuyết tốt. Thần chú tiếng Hán là ốm và chặt ra đạt ma chỉ như nặng mẫu nại ra ni thấp vạt chỉ như nặng ma họ na dã sa vạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma janana mudra vishwa Janana Mahode Swaha Om Vajra Dharma Janana Mudra Vishwa Janana Mahode Swaha Câu thi Việt câu thủ là cánh tay cầm bát xà mâu. Tu thể pháp này nhằm được rồng trời thiện thần giúp đỡ. Thần chú tiếng Hán là úm và nhạc ra đạt ma câu xà nhược tát vạt đề phệ nãng nghệ ra khất xoa mam sa vạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma inkusa ja sarva devi nagi raksha mam Swaha, Om, Vajra, Dharma, Inkusa, जया Sarva, Devi, Nagi, Raksha, Maam, Swaha. Tích trượng thủ là cánh tay cầm tích trượng. Tu tập pháp này là cần tìm người có lòng từ bi. Thần chú tiếng Hán là úm và ra đạt ma Tam Muội Gia, Maha Karunika, Savat Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Same Maha Karunika Swaha Om Vajra Dharma Same Maha Karunika Swaha Hợp trưởng thủ là hai tay chắp lại. Tu tập phép này là nhằm cho người ta yêu mình. Thần chú tiếng Hán là ốm vạt ra đạt ma tất đà vạt thi kara sa vạt hạ tiếng phạn là ôm vajra dharma siddha vasikara swaha om वज्र धर्म सिद्ध वासीकारा स्वाहा Hóa Phật thổ là bàn tay của Đức Phật ở trên. Tu tập phép này nhằm luôn được ở bên cạnh chư Phật. Thần chú tiếng Hán là Úm và Nhật Ra Đạt Ma Tất Đà Ba Ra Mật Đa Sa Vạt Hạ Tiếng Phạn là Vajra, Dharma, Siddha, Paramita, Swaha. Om Vajra, Dharma, Siddha, Paramita, Swaha. Hóa cung điện thủ là bàn tay của cung điện ở trên. Tu tập phép này nhằm sinh hóa không qua con đường bảo thai. Thần chú tiếng Hán là ốm và nhật ra đạt ma, tát vạt, bá dã, nhược hạ dã, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Sarva Apaya Jahaya Swaha Om Vajra Dharma Sarva Apaya Jahaya Swaha Bảo kinh thủ là cánh tay cầm quyển kinh báu. Tu tập phép này nhằm được biết nhiều. Thần chú tiếng Hán là Úm và nhặt ra đạt ma, ba ra nhã, tố đạt lam, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Prajna Sutram Maha Naya Swaha, Om, Vajra, Dharma, Prajna, Sutram, Mahanaya, Swaha. bất thoái kim luân thủ là cánh tay cầm bánh xe vàng tu tập phép này nhằm làm cho tấm lòng bồ đề không bị suy yếu thần chú tiếng hán là ốm và nhật ra đạt ma tất đà, bò địa chất đá, vạt lật nã, trước khất ra, a tát nã, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Siddha Bodhicitta Varna Chakra Asada Swaha Om Vajra Dharma Siddha, Bodhicitta, Varna, Kakra, Asada, Swaha. Đỉnh thượng hóa Phật thủ là hai cánh tay đỡ chư Phật trên đầu. Tu tập pháp này nhằm hết thảy như lai quán đỉnh thụ khí. Thần chú tiếng Hán là úm, và nhật ra đạt ma, bị sàn giả, bát ra đẻ xa bồ đà đạt ra ni Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Abhisinka Praticha Buddha Dharani Swaha Om Vajra Dharma Abhisinka Praticha Buddha Dharani Swaha Bồ Đào Thủ là cánh tay cầm chùm nho. Tu tập phép này nhằm cầu được mùa lương thực, nông sản. Thần chú tiếng Hán là Úm và nhặt ra đạt ma, tất đà, đạt ra ni, ra sa ra sa, sa vạt hạ. Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Siddha Dharani Raza Raza Swaha, Om, Vajra, Dharma, Siddha, धरणी Raza, Raza. Swaha. cam lọ thủ là cánh tay dưới nước cam lò tu tập phép này nhằm cầu cho hết thảy giống hữu tình đói khát cùng ma đói được no đủ thần chú tiếng hán là úm toro toro bara toro bara toro toro toro dã sa vạt hạ tiếng phạn là om suru suru prasuru prasuru suru suruya swaha om suru suru prasuru prasuru suru suruya Swaha Tổng nhiếp thiên tí thủ là hai tay cái thành định ấn, bao quát tất cả thiên thủ thiên nhãn. Tu tập phép này nhằm hàng phục hết thảy ma bao án. Thần chú tiếng Hán là Đát nhĩ dã dạ tha, vạt lọ chỉ đế, thấp vạt ra dã, tát bà đốt sát cha, ô hạ nhĩ dã, dạ, tát vạt hạ, tiếng Phạn là Tajatha Valokite Swaraya Sarva Dusta Guhanya Swaha Tajatha Valokite Swaraya Sarva Dusta Guhanya Swaha Quán tự tại Bồ Tát Bí mật Pháp Đà Rani Tiếng Hán là Úm Vạt ra đạt ma Vĩ thâu đà Bả đa ma Ta đát vạt Hề đa Sa pha ra nã Sa vạt hạ Tiếng Phạn là Om Vajra Dharma Visutya Padma Sattva Hita Svarana Swaha ओम वज्र धर्म विसुक्त्य पद्मा सात्व हित स्फरण स्वाहा căn bản chân ngôn, thiên thân nhãn chú. Tiếng Hán là Úm, Tát Bà trước xô, Già Ra Gia, Đà Ra Ni, Nhân địa Rị Gia, Sa Ha. Tiếng Phạn là Om. Server. Kakshu. Karaya. Dharani. Indriya. Swaha. Om. Server. Kakshu. Karaya. Dharani. Indriya. Swaha. Thiên quang nhãn tán Tiếng Hán là Nam mô sa hạ Sara bố nhạ sa hạ Sara nhập vạt ra ninh đế lệ Maha ha bát nạp Mara nhạ ra tát vạt bá dã nhạ hạ dã vĩ thâu đà sa vạt hạ tiếng phạn là nam mô sasra bhuja sasra jivala netre maha पद्मराजया सर्व अपाया जहाया विसुक्त्य स्वाहा नमो सहस्र भुजा सहस्र ज्वाला नेत्रे महापाड्मराजया सर्व अपाया जहाया विसुक्त्य स्वाहा ओम वज्र धर्म सिंट मणि ज्वाला डे स्वाहा ओम वज्र धर्म पद्मा पास हम अधिष्ठा स्वमं स्वाहा ओम वज्र धर्म अ उदारा सुलम स्वाहा ओम वज्र धर्म खाडगा सर्व ग्राहा स्फाट स्वाहा ओम ह्री वज्रपाणी मारा प्रमर्दान्य स्वाहा ओम ह्री वज्रपाणी सर्व शत्रु स्फटाया स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्वदा जीना जीना भय नासना स्वाहा ओम वज्र धर्म आदित्य ज्वलानी टैक्सु स्वाहा ओम वज्र धर्म केंद्र सर्व डन प्र समानी स्वाहा ओम वज्र धर्म कांड धर्नुसा अप्रतिहताया समाधि स्वाहा ओम वज्र धर्म रत्न कांड मिंजू सात्व इ राग राग स्वाहा ओम वज्र धर्म भाषाज ऋजाय स्वाहा ओम वज्र धर्म शुक्र वाल व्यजाना सर्व मारा सान्य वाय मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म महा मैत्री उद भाव स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व वर्षिक सर्प नकुला सिन व्याघ्र आक्स तारिक्स कैमर जीवे हम फैट स्वाहा ओम वज्र धर्म परसु राजा भय व मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म वसाय लब्ध स्वाहा ओम वज्र धर्म संभावे पद्मा मालिनी स्वाहा ओम वज्र धर्म नील पद्मा उज्जाटा बुद्ध वसायम स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व सिद्धि महाजनना स्वाहा ओम वज्र धर्म नीलोलिक्स पद्मा सर्व बुद्धा जनना कैक्सुरभ्य स्वाहा ओम वज्र धर्म कैक्षु गटाया अप्रतिहताया स्वाहा ओम वज्र धर्म रूपा मेघ सिद्ध विद्याधरणम स्वाहा ओम वज्र धर्म साव साव ब्राह्मणी देवा स्वाहा ओम वज्र धर्म कुसुंभा पद्मा सर्व देवा उज्जाटा स्वाहा ओम वज्र धर्म अवीज भय हम फैट स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व तथागत ज्वाला भुजा मुद्रा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म महाधर्म एम सर्व देवा नाग यक्ष एआई रक्षा रक्षा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म मनुष्य मिस्टर का धारा सर्व ग्रह अवेश स्वाहा ओम वज्र धर्म विस हो सिद्ध भ्रामिक्र अक्षर स्वाहा ओम वज्र धर्म जनना मुद्रा विश्व जनना महोरे स्वाहा ओम वज्र धर्म इनकुसा जा सर्व देवी नागी रक्षा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म समय महाकरुणिका स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध वासीकारा स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध परमिता स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व अपाया जहाया स्वाहा ओम वज्र धर्म प्राजन सूत्रम महानया स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध बोधिचित वर्ण त्याक्र आसादा स्वाहा ओम वज्र धर्म अभिसिंक प्रतीक्षा धरणी स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध धरणी राज राज स्वाहा ओम सुरु सुरु प्रसुरु प्रसुरु सुरु सुरुय स्वाहा तजाथा वालोकाइट स्वरया सर्व दस्त गुहन्य स्वाहा ओम वज्र धर्म विसुट पद्म सात्व हित स्फरण स्वाहा ओम सर्व कैक्षु कराया धरणी इंद्रिया स्वाहा नमो सहस्र भुजा सहस्र ज्वाला नेत्रे महारपाड्मराजया सर्व अपाया जहाया विशिष्ट स्वाहा ओम वज्र धर्म सिंट मणि ज्वाला डे स्वाहा ओम वज्र धर्म पद्मा पास हम अधिष्ठा स्वमं स्वाहा ओम वज्र धर्म अ उदारा सुलम स्वाहा ओम वज्र धर्म खाडगा सर्व ग्राह स्फाट स्वाहा ओम री वज्रपानी मारा प्रमर्दान्य स्वाहा ओम री वज्रपानी सर्व शत्रु स्फाया स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्वटा सर्वटा जीना जीना भय नासना स्वाहा ओम वज्र धर्म आदित्य ज्वलानी टैक्सु स्वाहा ओम वज्र धर्म केंद्र सर्व दौन प्रसमानी स्वाहा ओम वज्र धर्म कांड धर्नुसा अप्रतिहताया समाधि स्वाहा ओम वज्र धर्म रत्न कांड मिंजू सात्व इलयही राग राग स्वाहा ओम वज्र धर्म भाषाज ऋजाय स्वाहा ओम वज्र धर्म शुक्र वाल व्यजाना सर्व मारा सान्या वाय मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म महा मैट्री उड बाव स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व वर्षिक सर्प नकुला सिन व्याघ्र आक्स तारिक्स कैमरा जीव हम फैट स्वाहा ओम वज्र धर्म परसु राजा भय व मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म वसाय लब्ध स्वाहा ओम वज्र धर्म संभावे पद्मा मालिनी स्वाहा ओम वज्र धर्म नील पद्मा उज्जाटा बुद्धा वसायम स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व सिद्धि महाजनना स्वाहा ओम वज्र धर्म नीलोलिक्स पद्मा सर्व बुद्धा जनना कैक्सुरभ्य स्वाहा ओम वज्र धर्म कैक्षु गटाया अप्रतिहताया स्वाहा ओम वज्र धर्म रूपा मेघ सिद्ध विद्याधरणम स्वाहा ओम वज्र धर्म साव साव ब्राह्मणी देवा स्वाहा ओम वज्र धर्म कुसुम्भा पद्मा सर्व देवा उज्जाटा स्वाहा ओम वज्र धर्म अवीज कोरभय हम फैट स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व तथागत ज्वाला भुजा मुद्रा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म महाधर्मक्र एम सर्व देवा नाग यक्ष एआई रक्षा रक्षा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म मिनुष्या का धारा सर्व ग्रह अवेश स्वाहा ओम वज्र धर्म वीस हो सिद्ध भ्रामिक्र अक्षर स्वाहा ओम वज्र धर्म जनना मुद्रा विश्व जनना महोरे स्वाहा ओम वज्र धर्म इनकुसा जया सर्व देवी नागी रक्षा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म समय महाकरणिका स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध वासीकारा स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध पिरमिडा स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व अपाया जहाया स्वाहा ओम वज्र धर्म प्राजन सूत्र महानया स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध बोधिचित वर्ण त्याक्र आसादा स्वाहा ओम वज्र धर्म अभिसिंक प्रतीक्षा धरणी स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध धरणी राज राज स्वाहा ओम सुरु सुरु प्रसुरु प्रसुरु सुरु सुरुय स्वाहा तजाथा वालोकाइट स्वराया सर्व दस्ट गुहान्य स्वाहा ओम वज्र धर्म विसुक्त पद्मा सात्व हित स्फरण स्वाहा ओम सर्व काक्षु कराया धरणी इंद्रिया स्वाहा नमो सहस्र भुजा सहस्र ज्वाला नेत्रे महापाड्मराजया सर्व अपाया जहाया विसुक्त स्वाहा ओम वज्र धर्म सिंट मणि ज्वाला परडे स्वाहा ओम वज्र धर्म पद्मा पास हम अधिष्ठा स्वमं स्वाहा ओम वज्र धर्म अ उदारा सुलम स्वाहा ओम वज्र धर्म खाडगा सर्व ग्राह स्फाट स्वाहा ओम री वज्रपानी मारा मर्दान्य स्वाहा ओम री वज्रपानी सर्व शत्रु स्फाया स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्वटा जीना जीना भय नासना स्वाहा ओम वज्र धर्म आदित्य ज्वलानी टैक्सु स्वाहा ओम वज्र धर्म केंद्र सर्व दौन प्र समानी स्वाहा ओम वज्र धर्म कांड धर्नुसा अप्रटे हटाया समाधि स्वाहा ओम वज्र धर्म रत्न कांड मिंजू सात्व इयही राग राग स्वाहा ओम वज्र धर्म भासाज रिजाय स्वाहा ओम वज्र धर्म शुक्र वाल व्यजाना सर्व मारा सैन्य वाय मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म महा मैत्री उद भाव स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व वर्षिक सर्प नकुला सिन व्याघ्र आक्ष तारिक्स कैमर जीविव्य हम फैट स्वाहा ओम वज्र धर्म परसु राजा भय वय मुक्ति स्वाहा ओम वज्र धर्म व्यवसाय लब्ध स्वाहा ओम वज्र धर्म संभावे पद्मा मालिनी स्वाहा ओम वज्र धर्म नील पद्मा उज्जाटा बुद्धवासायम स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व सिद्धि महाजनना स्वाहा ओम वज्र धर्म नीलोलिक्स पद्मा सर्व बुद्धा जनना कैक्सुरभ्य स्वाहा ओम वज्र धर्म काक्षु घटाया अप्रटे हटाया स्वाहा ओम वज्र धर्म टैंकर रूपा मेघ सिद्ध विद्याधरणम स्वाहा ओम वज्र धर्म साव साव ब्राह्मणी देवा स्वाहा ओम वज्र धर्म कुसुम्भा पद्मा सर्व देवा उजाटा स्वाहा ओम वज्र धर्म अवीज भय हम फैट स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व तठागट ज्वाला भुजा मुद्रा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म महाधर्मक्र एम सर्व देवा नाग ए आई रक्षा रक्षा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म मिस्टर का धारा सर्व ग्रह अवेश स्वाहा ओम वज्र धर्म विस हो सिद्ध ब्राह्मिक अक्षर स्वाहा ओम वज्र धर्म जनना मुद्रा विश्व जनना महोड़े स्वाहा ओम वज्र धर्म इनकुसा जा सर्व देवी नागी रक्षा मैम स्वाहा ओम वज्र धर्म समय महाकरुणिका स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध वासीकारा स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध परमिता स्वाहा ओम वज्र धर्म सर्व अपाया जहाया स्वाहा ओम वज्र धर्म प्राजन सूत्रम महानया स्वाहा ओम वज्र धर्म सिद्ध बोधिचित वर्ण क्याक्र आसादा स्वाहा ॐ वज्र धर्म अभिसिंक प्रतीक्षा बुद्धाधरणी स्वाहा ॐ वज्र धर्म सिद्ध धरणी राज राज स्वाहा ॐ सुरु सुरु प्रसुरु प्रसुरु सुरु सुरुय स्वाहा तज्याथा वालोकाइट स्वराया सर्व दष्ट गुहान्य स्वाहा ॐ वज्र धर्म विसुक्त्य पद्मा सात्व हित स्फरण स्वाहा ॐ सर्व कैक्षु कराया धरणी इन्द्रिया स्वाहा नमो सहस्र भुजा सहस्र ज्वाला नेत्रे महापाडमराजया सर्व अपाया जहाया विसुक्त स्वाहा